Đại Thuấn Tập 6, 7, 8, 9 Phim này được cải biên theo sử ký Ngũ Đế Bản Kiệt Đừng có động người em, em tự đi được Em vẫn chưa khỏe hẳn mà Đi chậm chậm thôi Anh bỏ tay ra đi Hả? Để em tự đi mà Ừ. ừ. ừ. ừ ơ anh đưa em vào trong nghỉ ngơi một lát nha Mặc dù Thuấn một lòng chăm sóc em trai bị thương, nhưng mẹ kế vì muốn để con trai mình là tượng độc chiếm gia sản, nên vẫn dày công suy nghĩ tìm cách đuổi Thuấn ra khỏi nhà. Về rồi đó hả? Dạ, việc ngoài đồng con đã làm xong rồi mẹ Thật đúng lúc, tao đang định vào rừng hái quả đây Mày đi chung với tao đi Dạ sao chứ Mẹ bị thương ở đâu vậy Chân của tao Tay nữa nè Bây giờ con sẽ cầu mẹ về nha Không cần đâu Mày mày tiếp tục giặt đi Tao nghĩ một lát là khỏe thôi Mẹ à Hai chúng ta về đi Không cần đâu Đi làm việc của mày đi Mẹ không sao thật chứ ờ, Mày mau nhặt quả đi Nhặt xong chúng ta về nhà Dạ Mẹ ngồi đây nghỉ ngơi Con sẽ nhanh chóng nhặt để về Mẹ ơi! Ông à, ông phải đứng ra bảo vệ cho tôi đó Mẹ ơi, mẹ bị làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Cha nó à Thằng con ngoan của ông nó muốn hại chết tôi nè Cái gì? Tôi đang chăm chú nhặt quả không ngờ cái thằng nhãi ranh đó Đứng đằng sau đẩy tôi ngã xuống tảng đá May lúc đó tôi giả vờ ngất Nhưng khi nó chạy đi tìm hung khí Tôi đã lèn lén bỏ chạy về đây đó Những điều nàng nói là thật sao Hoàn toàn là thật Nếu có nửa lời bị đặt Thiếp sẽ bị trời đánh Con đi tìm hắn trả thù cho mẹ liền Đứng lại Cha nó à Hai mẹ con Thiếp đều bị nó hại Lần trước là tự mình ngã gãy xương chạy không tin tiếp Lần này Thiếp suýt nữa mất mạng rồi đó Đừng khóc nữa Ta đã biết rồi Chàng thì biết cái gì chứ Đứa con này của chàng giờ đã khôn lớn rồi Chàng không quản được đó rồi Nó cậy mình có thể làm được việc Bạn muốn ra ngoài trong cái nhà này tiếp và tượng đều phải dựa vào chàng mà sống Nó thấy khó chịu Nó mà không hại chết bọn tiếp sẽ không cam tâm đâu Thầy tiếp thấy Nếu gì chàng không thể hiện quyền quy của người cha Nó sẽ làm hại luôn cả chàng đó Nó dám hả Mẹ Mẹ dạ. Cha Cha ơi mẹ đã về chưa cha Mẹ bị thương Con không tìm thấy mẹ ở trong rừng Sao mẹ lại bị thương Và mẹ bị ngã Mẹ còn lừa tao nữa hả Cha Mẹ Mẹ về đến nhà rồi sao Mẹ Mẹ sao vậy Anh Thốn Anh con gan thiệt đó Dám mù hại mẹ em cha, hả Có chuyện gì vậy cha Sao mày lại dám làm những chuyện như vậy hả? Anh đừng có giả bộ nữa à, Con Cha nó à Cớm lại vì ngày hôm nay Có nó không có tôi Nếu cha lại nuông chiều nhân nhượng nó Tiếp sẽ Tiếp sẽ cùng tự bỏ đi thật xa Tiếp không muốn hai mẹ con Tiếp lại gặp phải điều gì bất trắc Mẹ Mẹ đang nói chuyện gì vậy mẹ Mày đi đi Cha Cha Cha đuổi con đi sao Mày cút đi cho tao Không được ở lại nhà này nữa Nhưng cha ơi con đi rồi ai sẽ chăm lo việc đồng án Cái nhà này Nhà này không còn cần mày nữa Mày đã cứng cắp rồi Ra ngoài tự mình lo thân đi Cha Con không yên tâm về cha Tao không cần mày bận tâm đâu Mày ở lại trong nhà này Sớm muộn sẽ làm ta tức chết thôi Cha Có phải mày muốn tao chết ngay bây giờ không Cha ơi Không phải là con bất hiếu Mà là con không nhẫn tâm nhìn thấy cha đau lòng như vậy Con sẽ nghe theo lời cha Sẽ đi ngay bây giờ Mong cha giữ gìn sức khỏe đến sau này Con sẽ trở về để chăm sóc hầu hạ cha Làm tròn đạo hiếu Thuấn đi đến một vùng đất gọi là Lệ Sơn. Lệ Sơn cách phụ hạ nơi cổ tẩu đang ở không xa lắm. Thuấn ở lại đây có thể hỏi thăm được tin tức của cha. Chàng nhanh chóng bắt đầu công việc trồng trọt ở Lệ Sơn, khai khẩn đức quang, chăm chỉ làm việc đến khi mặt trời lặn. Đói lòng thì hái quả rừng ăn, mệt thì ngủ ngay tại ruộng. con muốn rời xa cha Nếu như Mà con là... tiếp tục ở lại trong nhà Cha sẽ càng đau lòng hơn Mẹ à Đều là do con không tốt Khiến cha tức giận đau lòng Nhưng mẹ hãy yên tâm đi Con sẽ chăm sóc tốt cho cha là voi hả hả hả <laughs> mày đang giúp ta đào đất hả <laughs> cảm ơn mày nha <laughs> vậy chúng ta thi nha xem ai đào nhanh hơn và tốt hơn đang làm gì vậy hả gieo hạt chào chim đâu bây giờ vậy ta nên mang theo thùng nước để lấy nước mang về để tưới ruộng <laughs> Thuấn nhận được sự giúp đỡ của voi và bầy chim Cày ruộng gieo hạt nhổ cỏ Việc khai khẩn ruộng hoang vừa nhanh vừa tốt Rất nhanh đã khai khẩn được một mảnh ruộng rộng lớn phì nhiêu creepy. đến xem thử nào Bà ơi, để cháu giúp bà nha Hả? Bà ơi Cẩn thận đừng có dẫm vô hạt giống của tà trầu Cháu đó. biết mà Cháu không dẫm lên đâu để cháu giúp bà nha Ai cần ngươi giúp đỡ Bà một mình lại muốn khai khẩn mảnh ruộng rộng lớn như vậy Nhất định sẽ rất vất vả Ta vất vả hay không không cần ngươi lo Đi đi Ai cho phép con vật to lớn này vào đây Hãy mà mau đuổi nó đi cho ta Bà ơi bà đừng có sợ hãi Nó đến giúp bà đó Ta lại thấy nó tới để phá hoại thì có Mau đuổi nó đi đi Voi à Mày hãy dừng lại đã Bà ơi Bà yên tâm đi Cháu sẽ đến giúp bà mà Không cần giúp đâu Ruộng của nhà ta ta tự trồng lấy Ta chưa tới mức quá già để không làm được nữa Mau đi à. đi ừ. Đừng có cản trở ta làm việc biết chưa Vậy Vậy cháu đi nha Voi à Cụ già chúng ta gặp hôm nay có vẻ rất là kỳ lạ đó. Nhưng mà bà ấy một mình cô đơn như vậy, chúng ta phải giúp bà ấy thôi. Vậy chúng ta từ mai sẽ bắt đầu nhé. chào bà Bà ơi, ruộng của bà đã trồng xong rồi. Bà còn có việc gì cần cháu giúp đỡ nữa hay không ạ? Bà cứ nói đi, nếu làm được, cháu sẽ cố gắng làm tốt. <laughs> Hả? Bà cụ này nhất định có nỗi khổ gì mà không nói ra được Chứ không phải là người xấu đâu Doi à chào bà Cháu đến đây thăm bà Đây là những quả dại mà cháu đã hái ở trên núi xuống Cháu mời bà ăn thử Để cháu giúp bà nha Bà ơi, bà sống một mình thôi sao Sau này á, những việc nặng nhọc như vậy Bà đừng làm nữa Cứ cách một vài ngày Cháu sẽ lại đến giúp bà chặt củi Đủ để bà dùng trong một thời gian đó Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 17 à Sao lại một mình chạy tới dùng đất lệ sơn này? Cháu... À, ta biết rồi, chúng ta đều là những người mệnh khổ Bà ơi thật ra cháu, cháu còn có gia đình Chỉ là bây giờ... À, cháu còn có người nhà, không giống ta Chỉ cô đơn lạnh lẽo một mình Người nhà của bà đâu rồi? Chết rồi, chết hết rồi à cháu mau đi đi đừng có ngồi ở chỗ của ta nữa bà ơi cháu có thể ờ, còn không mau đi ta không cần cháu thương hại ta ta một mình vẫn sống rất tốt không cần ai chăm sóc hết mẹ nhà ta có khách à ừ. ừ anh là tôi là thuấn mẹ con có mang lương thực đến cho mẹ mẹ có cần thêm gì nữa không ạ à? mẹ nếu mẹ không nói gì thì con đi đây Để đem đồ ăn của anh đi đi mang hết đi cho ta tự ta cũng có thể nuôi thân không cần anh tới đây giả bộ tốt với ta đâu mẹ con để đồ ăn ở đây nha mẹ nhớ mang vào nhà đó đem đi đi ta không có cần ờ. anh ơi đợi một tí Ủa, anh bạn trẻ có chuyện gì vậy? Anh chính là con trai của bà cụ sao? Phải Nhưng vừa nãy bà nói là... Nói người nhà chết hết rồi Ừ Mẹ ta, à chính là cái tính không tốt này đó Đừng trách nha cậu bé à, Em không sao Cảm ơn cậu đã giúp mẹ tôi chẻ củi Chỉ là việc nhẹ mà à, Mà anh à, ừ. tại sao mà anh lại không sống cùng với mẹ của mình vậy? Cậu cũng thấy rồi đó Tính cách của bà ấy thật là rất khác người Phận làm con cái nên bao dung nhẫn nại chăm sóc chứ Anh bằng trẻ Anh cho rằng tôi bất hiếu đến như vậy hay sao Ờ à, không mà không mà Nhà ai cũng có nỗi khổ riêng của mình mà Nhưng mà Cậu không biết đó Không phải ta muốn xa gia đình Mà là mẹ ta bà ấy đã đuổi ta ra khỏi nhà Vì sao vậy Thì cũng chính là do cái tính khó chịu của bà ấy Cho đến hàng xóm láng giềng đều biết hết Không ai muốn làm bạn cùng bà ấy Kết quả là ta đã 30 tuổi rồi Vẫn chưa tìm được vợ Không phải điều gì khác mà là mọi người chỉ cần nghe ta là con trai của bà ấy đều không dám gả con gái cho ta nhưng ta không hề trách bà ấy nửa câu ngược lại mẹ ta cứ luôn nói ta là bất hiếu không chịu cưới vợ sinh con không để bà ấy hưởng thụ tuổi già năm ngoái ta và mẹ cãi nhau mẹ lập tức đuổi ta ra khỏi nhà nhưng ta không đi kết quả là bà ấy tức giận một mình bỏ lên lệ sơn sinh sống ta chỉ còn cách vài ngày lại đến thăm mẹ một lần gánh nước chả củi Cậu nói ta đã làm sai điều gì Anh à Ngàn dạng cái sai Chỉ có cái sai của con cái Không có cái sai của cha mẹ Hả Đó chính là đạo hiếu Anh à Trăm ngàn dạng cái sai cũng chỉ có cái sai của con cái Chứ không có cái sai của cha mẹ ừ, Hả Đó chính là đạo hiếu nhưng mà ta vẫn chưa hiểu được đạo lý trong câu nói của cậu Yêu thương con cái là bản tính của người làm cha làm mẹ Ngay cả những loài cầm thú cũng có đặc tính này nữa Huống hồ chi là con người Anh à, cha mẹ thường hay trách mắng chúng ta Vì bản thân chúng ta vẫn chưa làm cho cha mẹ được hài lòng Khiến cho họ phải buồn phiền lo lắng Nếu tất cả chúng ta đều đã làm tốt trách nhiệm của mình Thì cha mẹ sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn cả chúng ta nữa ừ. Anh à, em có thể thấy rõ trong lòng anh cũng rất buồn phiền lo lắng cho mẹ và cả buồn phiền cho bản thân mình. Anh lo lắng cho sức khỏe và cuộc sống của mẹ mình. Anh đau khổ vì không biết làm gì để mẹ được vui vẻ và hạnh phúc hết. Chỉ có một cách để giải quyết việc này thôi Chính là dùng tấm lòng hiếu đạo của anh Để thuyết phục mẹ mình Nhưng mà tính tình của mẹ ta thì Chỉ cần anh nhớ là phải luôn nhẹ nhàng Bà ấy là mẹ anh Bà có thể thù hận con trai của mình được hay sao Ta biết rồi Cảm ơn người anh em Em còn nhỏ mà đã hiểu được đạo lý này. Anh thấy rất khổ thẹn. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ còn tới đây làm gì? Đi đi. Mẹ, con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ ở lại đây với mẹ. Mày cút đi cho tao. Tao không cho phép mẹ ở đây biết chưa? Mẹ là mẹ của con. Thì làm sao con có thể rời xa mẹ được chứ Có phải là cái thằng nhóc đó Biểu mày làm như vậy hay không Cậu bé đó không phải là thằng nhóc Nó hiểu được đạo lý còn nhiều hơn cả con nữa Mẹ Trước đây là con đã sai rồi Con không nên làm mẹ nổi giận Giờ con sẽ chuyển đến đây sống cùng mẹ nha Ruộng hôm nay vẫn còn chưa tưới nước đó Con sẽ đi liền Thuấn bắt đầu dẫn voi và đàn chim đến làm ruộng cho nhà bà cụ mảnh đất quan du trước kia giờ đây đã xanh tươi màu mỡ. Rất nhiều người vì ngưỡng mộ danh tiếng Thuấn bắt đầu đến đây để sinh Thuấn sống dìu dắt và hướng dẫn mọi người làm ruộng. Mảnh đất Lệ Sơn nhanh chóng trở nên giàu có, người đến định cư ngày càng nhiều. Thuấn đã lấy đức cảm hóa con người. Dưới sự cảm hóa của Thuấn, mọi người sống với nhau rất hòa thuận, đều nói theo gương Thuấn tạo nên không gian ấm áp, lương thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người nhường nhau ruộng đồng, giúp nhau cày cấy. Lệ Sơn càng ngày càng trở nên có sức sống. Trong vòng một năm, Thuấn đã khiến cho Lệ Sơn càng ngày đông đúc. Hai năm thì lập ấp và ba năm đã thành thôn. Những ngày tháng qua đã vất vả cho mày rồi. Mày đến đây giúp đỡ mọi người cũng đã gần một năm rồi. Nhớ nhà rồi đúng không? Về nhà đi, về cùng với bầy đàn của mày đi. Cảm ơn về tất cả những gì mày đã làm cho mọi người nha. Bao về nhà đi. Ta không sao đâu. Mày bao về nhà đi. Về với bầy đàn của mày đi nha Nhớ chăm sóc cho chúng nó đó Cảm ơn mày Cha, mẹ Không biết bây giờ cha mẹ đang sống thế nào Để cháu giúp bà Không có sao, không có nặng lắm Để cho cháu mà Cháu à Mới sáng sớm cháu tới đây có chuyện gì vậy? Cháu có việc muốn nhờ anh giúp Ồ, đỡ à? Nó lên núi chặt củi rồi, giờ này chắc cũng sắp về rồi đó. Ờ. Ờ, cháu có chuyện gì vậy? Dạ cháu muốn mượn con bò nhà bà. À. chắc đi đi, không có cần đợi nó. Nhưng vẫn không biết là anh có cần dùng nó hay không nữa. Thời gian này không có cần tới bò, cháu cứ dắt đi đi. Dạ, cháu cảm ơn bà à, nhiều lắm. Chúng ta phải cảm ơn cháu mới phải đó à. Bây giờ đã tới lúc thu hoạch Cháu còn dùng bò để làm cái gì À Cháu muốn về phụ hạ một chuyến Đem một ít lương thực về cho cha mẹ của mình nữa Cha mẹ cháu vẫn ở phụ hạ hả Dạ đúng rồi Vậy tại sao cả hai không sống chung với cháu vậy Cháu Cháu Cháu không làm tốt đạo hiếu mà một người con phải làm Khiến cha mẹ phải tức giận Cháu à, Không thể nào cháu đã đối xử với những người già như ta và tất cả những người dân ở Lệ Sơn đây ta đều thấy rõ. Cháu có thể tốt với chúng ta như vậy thì làm sao có thể làm cha mẹ nổi giận được. Cháu, tóm lại là gì? Cháu không tốt à? Được rồi cháu à, đừng có nói nữa, ta tin cháu mà, sẽ có ngày cha mẹ cháu hiểu ra thôi. Mấy năm gần đây hạn hán liên miên, nhân dân chịu khổ ta lo lắng lắm chỉ tiếc là ta tuổi tác đã cao nên lực bất tòng tâm ta biết ngài tới đây để làm gì ngài trị vì thiên hạ quốc gia đã giàu mạnh việc quốc gia đại sự đến làm phiền ta hứa do chúng ta nghe nói ngài là một bậc hiền sĩ mới không quản ngại đường xa đến đây tìm ngài ngài lại ồ chim hồng tứ sống ở trong rừng chỉ cần một cành cây là đã có chỗ để nương thân chuột chuỗi ra sông uống nước uống căng bụng đã thấy hài lòng Câu nói đó có nghĩa gì tôi hy vọng Nghiêu Đế hiểu rõ Các ngài xuống núi đi Tôi không đi với các ngài đâu Hữu đột ngươi thật là à, Phương Kỳ Nếu tiên sinh đã không muốn nhóm hồng trần Ta cũng không miễn cưỡng Trước khi đi xin ngài hãy nói cho ta biết sư phụ của ngài hiện đang ẩn cư ở đâu được không Ta muốn đến thăm <laughs> Nghiêu Đế à Ta rất hiểu sư phụ của ta Ông ấy thông minh nhưng coi khinh tất cả Hơn nữa Việc gì cũng không kiên nhẫn Chưa bao giờ tự xem lại bản thân cũng chưa từng tự nhìn lại xem xét sai sót xuất phát từ đâu. Nếu ngài đến tìm loại người này để bàn việc quốc sự, thì đó chính là đại nạn của quốc gia. Bá tánh sẽ chìm vào nỗi khổ to lớn hơn cả Trần Đại học thủy nữa. Ông ấy là sư phụ của ngài, ngài nói xấu sau lưng sư phụ của mình như vậy, thử hỏi đức hạnh của ngài như thế nào. Ngài vẫn không hiểu được tâm tư của ta đâu. Hả? Điều này... Ừ, do tiền sinh cũng muốn tốt thôi, dù gì người ta cần tìm cũng chính là bậc thánh hiền mà ta muốn gửi gắm cho thiên hạ. Ngài đã không vì tình riêng mà nói về sư phụ của mình như vậy Cũng xuất phát từ chính nghĩa và trách nhiệm đối với muôn dân ba tánh Nghiêu đế không hổ danh là một bậc minh quân Tôi có thể tiến cử cho ngài một người Ông ấy tên là Y Bồ Tử Chính là sư tổ của ừ. tôi Sư tổ mới chính là một bậc đại hiền thật sự Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Ngài hãy đến khu rừng bên bờ sông Dị Hà mà tìm Có thể gặp được ông ấy hay không Còn phải xem nhân duyên thế nào nữa Đa tạ Xin cáo biệt Tôi cũng phải lên đường đi ngao du tứ hải rồi ừ, Cáo từ Cáo từ Nghiêu thành kính bái kiến hiền sĩ Ta từ xa đến đây mong được tiên sinh chỉ giáo Vua Nghiêu tài đức gian danh thiên hạ quả thật không sai Để tìm người kế vị Ngài đi khắp nơi tìm kiếm người tài Chỉ tiếc là người tài có thể làm vua hiện nay Khó mà tìm được trong chốc lát Đế vì thiên hạ muôn dân mà lo lắng cảm Lời động của tiên sinh xanh. đúng với ý ta Ta chấp chính hơn 70 năm Nay tuổi đã cao Việc triều chính đã lực bất tòng tâm vậy nông lòng tìm kiếm hiện tại trong thiên hạ để bà tánh muôn dân sớm thoát cảnh lầm than rất mong tiên sinh dốc lòng hiến kế để được lo lắng người tài sớm đã giáng thế cơ duyên chính mùi ắt sẽ gặp dạ. được mong ngài cất giữ bên mình tiên sinh ngọc trong đá đá trong ngọc lông phụng thóc khả thê giác hoàng đế ông ấy nói gì vậy ừ. lão tiên sinh nói ngươi hiện tại đã giáng thế từ lâu vậy ông ấy có nói tìm ở đâu không sao thuấn lại trở về vậy không phải nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao vì sự ra đi của thuấn nên nhà cổ tẩu đã mất đi người làm việc đồng án cộng thêm mấy năm nay hạn hán không dứt nên luôn mất mùa, tình cảnh rất khó khăn. Sau khi biết được tình cảnh của cha, Thuấn đã chủ động mang một số lượng lớn lương thực về nhà và hy vọng có thể ở lại nhà để phụng dưỡng cha mẹ. Sao Thuấn lại trở về vậy? Không phải là nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Cũng đều do bà mẹ kế gây ra cả thôi. Thuấn đúng là một đứa con ngoan. Đúng vậy, từ lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy nó trưởng thành từng ngày, chịu cực, chịu khổ. Ừ, sao ngoài kia đông vậy? Con vào ngay đi, đừng có nhìn nữa. Nhìn tình hình này thì đúng là sức ảnh hưởng của Thuấn rất lớn. Con ít nói đi có được không? Không ai bảo con câm đâu. Cha, cha không ra sao? Cha nó à, thằng con ngoan của ông làm ra như vậy á, thật khiến chúng ta không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Nó có thể làm gì?